Đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha Xin chào các bạn nha à, Thì có rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm mồi câu cá chấm Thì à, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em và các bạn Bài mồi câu cá chấm của mình Và mình cũng đã test thử bài mồi này đã lên được cá chấm Thì à, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, làm như thế nào đó thì à, các bạn nãy giờ cũng đã thấy là có cái cục à, mối đất à, mấy cháu gà của chúng ta nó đang à, ăn xung quanh đó đó là nguyên liệu chính của mình để mình làm à, một rau có chấm nha các bạn bây giờ mình sẽ dạt ra và lấy phần con ở bên trong mình sẽ hướng dẫn chọn mồi cho các bạn xem nha trời nóng quá các bạn đây, đây, đây, là, đây là cục của đất nè các bạn dạt ra Ôi, cô này trứng nè, đậm chưa nè đây các bạn thì nãy giờ mình đã cũng ờ, lấy được ờ, nhiêu mối nè khoảng có chừng ờ, một lạng mối nha các bạn một lạng mối rất là nhiều luôn bây giờ mình sẽ trộn mồi cho các bạn xem nha đầu tiên các bạn bị mình chám gạt đây là trứng vịt với lại sữa chua nha các bạn đó trứng vịt với lại sữa chua hai quả trứng vịt một hộp sữa chua sữa chua loại nào cũng được nha các bạn đây là cám gà con nha các bạn đây là cám gà con nè, nè. đây là cám gà con của chúng ta nè đó cái chừng à, hai lạng cám gà con là ok bạn bỏ à, trứng vịt cho cho mình đây hai quả nha để nguyên cả chồng để nguyên nguyên vịt luôn nha hai quả trứng vịt nè hai quả trứng vịt đó đây là sữa chua nha các bạn một hộp nha các bạn làm xong rồi các bạn à, để qua một đêm sau sáng ngày mai bạn đi câu nha không cần phải câu liền à, nhiều được chưa được trộn lên cho mình đều mình luôn đây là cái à, mối của chúng ta nha các bạn đây, đây là mối của chúng ta nè đó xong rồi các bạn à, ấy luôn mình nha bỏ cái, cái cám ra gậy cho mình luôn đây chung đây luôn nha các bạn đó rồi các bạn chột đều lên cho mình mồi này có thể câu được cá chấm chấm trắng có thể câu được cá chấm đen và cá chim với lại cá chê như các bạn các bạn làm các bạn câu thử nha mình đã lên cá thành công bài mùa này rồi các bạn làm giống y chang như mình vậy nè để các bạn trải nghiệm nha các bạn mùa này chúng ta để có có mùi lên mùi thơm tanh và kèm theo đó là mùi hương ngọt nha các bạn thì các bạn cũng biết là cá chấm thì chấm trắng chúng ta rất thích ăn cái mùi thơm ngọt nha các bạn lên mùi rất là thơm ngọt luôn các bạn Đấy vậy ta về là xong mày mồi của chúng ta rồi đó mồi của chúng ta rất đơn giản thôi các bạn dễ làm không tốn kém nhiều đó các bạn thấy không đấy nè đấy mồi mình đã xong rồi nè thôi vậy thôi các bạn bỏ vô trong cái bịch đó và một kính lại sáng ngày mai bạn đi câu hoặc là các bạn câu liền luôn cũng ok cái này bạn trồng xong rồi các bạn câu liền luôn cũng được không ủ luôn nha đó mồi ta lên mà có màu vàng vàng trà chấm đen nè đó vậy thôi sau mồi ta rồi à, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha các bạn đã thấy bài mồi này của mình hay và hữu ích hãy đăng ký kênh và chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn hẹn gặp lại các bạn nha à, xin chúc các bạn à, làm mùa này của mình lên được thật nhiều cá nha các bạn hẹn gặp lại nha